được một em rô phi các bạn ạ khá to đấy và hiện tại mình đang có mặt tại một à, cái vụng nho nhỏ các bạn ạ cái phía bên sau lưng mình đây cái vụng nhỏ này có rất là nhiều cá rô phi nhé các bạn nhé hôm nay mình sẽ thử thách chinh phục à, những đàn cá ở đây các bạn ạ thì à, cũng khá lâu rồi mình không có ra video nào cho mọi người xem thì hôm nay mình có thời gian rảnh mình sẽ đi uh, câu cá giải trí cùng mọi người rất mong à, mọi người và các bạn ủng hộ mình các bạn thấy rô phi to khá to luôn các bạn thời tiết hôm nay khá là mát mẻ các bạn ạ Xin chào các bạn thì cũng khá lâu rồi mình không có làm cái à, video cho mọi người xem thì à, cũng từ Tết đến giờ hôm nay mình lại à, bắt đầu ra cái con à, vụng nhỏ này nhé các bạn nhé thì ở cái vụng nhỏ này mình à, sẽ review là câu cá giải trí thì hôm nay thời gian của mình cũng à, rảnh các bạn ạ ở ngoài móng cái bây giờ dịch ừ, nên là Trung Quốc cấm hàng không đi được thì hôm nay mình rảnh mình không đi làm mình ở nhà mình làm video cho mọi người xem bên trên kia là đường cao tốc các bạn ạ các bạn ạ đến bây giờ thì mình cũng xin đính chính lại rằng là một cái ao nước rất là săn cá để mà chinh phục những đàn cá ở đây thì nói thực với các bạn là cực kỳ là khó nó không đơn giản một chút nào cả nó không chỉ là đơn thuần là mình cứ đi câu là được cá các bạn ạ cái này cũng phải còn có duyên vào cá hay không nhé các bạn nhé vì là mình đi cũng 3 tiếng đồng hồ rồi từ 7 giờ sáng mà bây giờ 10 giờ rồi cũng chỉ được có một chú cá rô phi tự nhiên thì bây giờ mình cũng chưa à, rồi mình xin à, tạm dừng cái video ở đây và rất mong mọi người và các bạn luôn luôn à, đồng hành cùng với mình và mời mọi người và các bạn đón xem những clip tiếp theo của mình và những cái video mới các bạn nhé và xin chào hẹn gặp lại tất cả mọi người